Tập 26, không ngờ Long Công lại đưa ra hai lựa chọn cho đường Tam Hắn. Thứ nhất là gia nhập gia tộc của bọn họ, thứ hai là để lại một cánh tay trái. Và đương nhiên, nam chính của chúng ta đâu phải kẻ dễ bị bắt nạt tới như vậy. Cái thứ nhất cũng không, bởi hắn biết một khi đã gia nhập gia tộc đó thì sẽ phải chịu sự khống chế, mà đường tâm hắn lại quen sống tự do rồi, và lại hắn cũng không muốn bị kẻ khác khống chế. Cách thứ hai thì lại càng không, cả hai cách đều không được, lòng công này quả thật muốn triệt đường sống của người khác đầy mà. Nhưng mà Đường Tam lại ra cho bọn họ một điều kiện, hắn sẽ đồng ý gia nhập gia tộc của họ nếu như hai người cứu được Tiểu Vũ. Long Công và Sa Ba nghe xong bốn chữ, thái thản cử viên liền cảm thấy bất an, đến bọn họ, à không, thậm chí các phong hào đố la còn chưa chắc đánh thắng lại nó, không phải tên tiểu tử này đang giở trò đúng không? Vậy thì không còn cách nào khác nữa rồi, nếu muốn lấy được cánh tay trái của hắn thì đến lấy mạng hắn trước đi. Trận chiến chuẩn bị nổ ra thì Triệu Vô Cực cùng đám học trò bay tới ngăn cản, sau khi Long Công và thầy Triệu nói chuyện riêng một lúc thì quay trở lại thả chết cho Đường Tam. Còn nói là nể mặt đại sư cho nên lần này mới thả chết cho cậu. Tưởng chừng sẽ kết thúc nhưng không ngờ mạnh y nhiên này lại hung hăng muốn đấu với Đường Tam của chúng ta một lần nữa, còn chắc chắn lần này sẽ thắng. Cô muốn thi đấu ám khí, ngày vậy đám người đới mộc bạch ở phía sau chợt bật cười. Ám khí chính là sở trường của Đường Tam, cậu cùng lúc phát động ra 16 phi hồn đao, đồng thời cắm vào thân cây, chỉ có đúng một tiếng động mỗi thanh đều cắm vào 10 chiếc lá. Với lại bàn nãy, hắn hoàn toàn quay lưng lại với cái cây, hoàn toàn không mở mắt ra nhìn. Kỹ thuật này chỉ có thể nói là kỹ thuật thần kỳ. Chuyện này đối với nam chính của chúng ta cũng là bình thường thôi. Hắn luyện âm khí 9 năm nay rồi, với cả nếu mạnh cô nương muốn học thì hắn có thể chỉ dạy. Mạnh y nhiên giữ đúng như lời hứa nhường con hồn thú này, ngoài ra còn không quên để lại một nụ hôn trên gương mặt điển trai của đường Tam theo như lời hứa từ trước. Quả nhiên nếu tiểu vũ biết được, chắc chắn sẽ một phen sinh tử với mạnh cô nương đây. Đường Tam bắt đầu hấp thụ hồn hoàn của con nhân diện ma Chu này, quả là đẳng cấp hai bên quá trình lệch, hắn dường như đang rất khó khăn trong việc hấp thụ nó. Cộng thêm việc vừa mất sức sau hai trận đấu lại còn bị thương nữa. Tập 27 Đường hào hắn cuối cùng cũng trở lại nơi này, nơi mà năm ấy người hắn yêu đã rời xa hắn mãi mãi. Vũ hồn điện, mối thù này đường hạo hắn nhất định phải bắt bọn họ trả lại. Nhớ lại chuyện năm ấy đường họ lúc ấy chỉ là một chàng trai trẻ tuổi, còn vị nữ tử xinh đẹp đang chạy kế bên hắn đó là A Ngân, mẹ của đường Tam. Lần lượt các cao thủ của Vũ Hồn Điện ra trận, đường hạo chiến đấu bảo vệ hai mẹ con. Sức lực của hắn uy phòng lẫm liệt, khiến cho nhiều phong hào đô la phải bại trận. Chỉ cần đưa được hai mẹ con qua con đường kia nhất định sẽ an toàn, nhưng kẻ cầm đầu cuộc đi săn lần này cũng đã tới. Người đàn ông tỏa ra ánh hào quang này chính là giáo hoàng điện hạ Thiên Tầm Tật. Kẻ đã ra lệnh cho đám người kia bắt ép A Ngân, A à, Ngân nàng không đành lòng nhìn người yêu mình bị ép tới đường cùng nữa. Nàng lặng lẽ đặt đứa con trai mới lọt lòng vào trong lòng đường hạo rồi bước đi. Đôi chân này đi tới đâu thì đều nở ra Lam Ngân Thảo tới đó. Thiên tầm tật yêu cầu A Ngân đi theo bọn họ, chỉ là không ngờ rằng nàng lại quyết định bất chấp tất cả hiến tế bản thân. Như vậy sẽ tan thành cho bụi mãi mãi, khiến cho đường hạo ôm con đau đớn gào thét trong tuyệt vọng. Cuối cùng thì quá khứ mấy chục năm nay cũng đã đi quá lâu rồi, thế nhưng những hình ảnh năm đó vẫn rõ như in trong đầu của hắn. Đường hạo bước đến rồi dừng lại, ngồi xuống chúc một thân cây làm ngân thảo. Hắn coi nó là A Ngân, người hắn yêu, kể lại mọi thứ vừa xảy ra cho A Ngân nghe. Cuối cùng thì Tiểu Tam cũng tìm được một người để nó toàn tâm toàn ý yêu thương bảo vệ rồi. Đường Hạo còn hứa sẽ bảo vệ hai đứa nó tới cùng, tuyệt đối không thể để chuyện năm ấy xảy ra thêm một lần nữa. Cuối cùng thì hắn cũng có thể trả lại những thứ nợ Hạo Thiên Tông cùng với bắt Vũ Hồn Điện trả lại những gì bọn họ đã gây ra đối với A Ngân. Tập 28, Long Công này có vẻ rất ưng ý với Đường Tam, lão còn cố tình thăm dò xem đứa cháu gái của mình liệu có cảm tình gì với hắn hay không. Dường như lão đã biết một số chuyện liên quan tới thân thế của Đường Tam, cho nên mới nói là Đường Tam này thân thế không phải tầm thường như cách mà Mạnh Y Nhiên nghĩ đâu. Ngoài ra chàng trai này lại rất thiên phú, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một bậc kỳ tài. Nhưng Mạnh Y Nhiên lại lớn hơn Đường Tam tận 3 tuổi, chuyện này sao có thể được chứ? Đã là tình yêu thì sao có thể quan trọng tuổi tác tuổi chứ? Đợi sau này bọn họ có gặp lại được nhau hay không mới là một chuyện. Vậy thì cứ để tương lai cho bọn chúng cầu trả lời vậy. Còn về phần đường tam, như mấy tập trước vẫn khó khăn trong lúc tu luyện hồn hoàn thứ ba. Tiểu vũ bất ngờ quay trở lại khiến mọi người ai nấy đều hốt hoảng. từng rằng cô nàng đã toi mạng trong tay của thái thản cự viên rồi chứ. Không ngờ tiểu cô nương trấn an mọi người, bảo rằng thái thản cự viên bị tiếng hét của con bò làm cho hoảng sợ, quăng cô nàng xuống dưới, thế là may mắn thoát chết. Ngoài ra tiểu vũ còn đạt tới cấp 30, vừa hay tìm thấy được hồn thú phù hợp, thế là triển ngay luôn, hoàn thành hồn hoàn thứ ba. Mọi chuyện trùng hợp tới mức khó tin vô cùng. Vậy nhưng ai nấy nghe xong cũng đều vui mừng cho cô nàng lanh lợi này, miễn là còn an toàn là vui rồi. Còn về phía đường Tam thì e rằng hơi khó nhằn đấy. Nhưng thật may là nội tại của nam chính luôn luôn tạo ra kỳ tích mà. còn nhân diện Mai Chu 2.000 năm vẫn có thể luyện hóa được, quả là thiên tài. Đường Tam bây giờ đã nhanh chóng qua giai đoạn nguy hiểm của việc hấp thu hồn hoàn, cũng may là cháu gái của Long Công và Sa Bà kia không hấp thù, chứ nếu không e rằng bạo thể thần vòng. Chỉ có điều đường Tam đau đớn đứng lên, trên lưng còn mọc ra chân của nhân diện Mai Chu. Chẳng lẽ trong quá trình luyện hóa đã xảy ra biến dị hay sao? Không phải nam chính điển trai của chúng ta sẽ biến thành một con nhện siêu to khổng lồ đó chứ? Tiêu Vũ lo lắng vô cùng, cầu mong rằng Kaka sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Triệu lão sư an ủi, bây giờ chờ đợi là cách tốt nhất. Đường Tam trong lúc không kiểm soát được ý thức, hắn lại rơi vào trạng thái hồn mê bất tỉnh, ý thức hắn đi tới một khoảng không gian u tối. Mà ở nơi đó Tiểu Vũ cứ mãi chạy và chạy, hắn thì cứ mãi đuổi theo nhưng vẫn không đuổi kịp, ý thức lại đưa hắn trở về đường môn, mà ở nơi đó hắn vẫn thường hay bị khinh miệt là đệ tử ngoại môn. Cho dù có cố gắng bao nhiêu, có dốc sức bao nhiêu vì đường môn thì vẫn không thể so sánh với đệ tử nội môn được. Đường Tam lúc ấy ở đường môn vì muốn học trộm bí tịch nên đã quyết định mạo hiểm lẻn vào tảng thư các. Nơi đây gồm có 3 tầng, tầng đầu không có gì mấy nguy hiểm, chỉ có điều tầng thứ hai là nơi ba vị trưởng lão cảnh gác. Ngoài ra lối lên tầng thứ ba chẳng chỉ các bẫy, e rằng không chút sơ hở. Trong vài phút thoáng qua, đường Tam cuối cùng cũng tìm thấy được sơ hở, đánh lạc hướng ba vị trưởng lão, còn hắn thì thuận lợi leo lên tầng thứ ba. Không ngờ trên này toàn là sách hiếm, và đặc biệt nhất chính là bí tịch của đường môn Huyền Thiên Bảo Lục. Không ngờ có một ngày hắn lại có thể tận mắt nhìn thấy cuốn bí tịch này. Nhưng có một điều còn không ngờ tới nữa đó là Thái Gia, kẻ mà ai ai trong đường môn cũng đều phải cúi đầu kính phục. Không ngờ người canh gác tầng thứ ba lại là gã. Kẻ dám lèn vào đọc trộm tuyển mật của đường môn chỉ có thể bị trục xuất khỏi nơi này mà thôi. Đường Tam quỳ xuống nói, hắn bản thân từ lúc sinh ra đã được đường môn thu nhận, bản thân hắn chỉ muốn dốc toàn tâm toàn lực cho đường môn, sống là người của đường môn mà chết cũng là ma của đường môn. Đường môn bao năm nay vẫn luôn không thu nhận đệ tử ngoại đạo bởi vì sợ một ngày bí tịch sẽ bị lộ ra ngoài mà đệ tử nội môn thì yếu kém, không thể duy trì được sự hưng thịnh này. Chính vì thế, Lão Thái gia cho Đường Tam một lời đề nghị cùng với cuốn bí tịch Huyền Thiên Bảo Lục này. Hãy khiến cho đường môn hưng thịnh và lớn mạnh về sau và về sau nữa. Chuyện hôm nay coi như ông ta không để tâm. Đúng vậy, đường tam hắn vẫn đang còn răng dở ước mơ, còn hứa thực hiện được nguyện vọng của lão và còn nhiệm vụ hắn hứa sẽ bảo vệ tiểu vũ suốt đời nữa. Đúng vậy, hắn không thể nào thất bại được. Ở phía thực tại, đám người triệu vô cực cực kỳ hạnh phúc bởi vì cuối cùng đường Tam cũng luyện hóa xong hồn hoàn thứ ba. Tiểu vũ cùng nam chính của chúng ta có một cảnh rất là sướt mướt tình cảm. Ai nấy xem đều rất cảm động tâm can. Chỉ có điều là kẻ nào dám cả gan lột đồ của tiểu tam chúng ta ra vậy. Như vậy quả thật là khiến cho các vị cô nương xấu hổ mà. Ai nấy cũng đều thắc mắc về những cái chân mọc phía sau lưng của đường Tam. Hồn hoàn sẽ không biến dị đâu, chỉ có vũ hồn mới biến dị. Đường Tam hấp thu hồn hoàn của nhân diện Mai Chu đã thu được một kỹ năng, tất cả đều rất bình thường, chỉ là 8 cái chân nhện này thì không thể giải thích được. Tiểu Tam nhanh chóng thu lại 8 cái chân, nếu để như vậy chẳng là sợ bị kẻ khác gọi là quái vật mà thôi. Tưởng chừng mọi chuyện đã thực sự kết thúc thì đám con cháu của nhân diện Mai Chu này lại cả gan tới. Chúng tuy không mạnh nhưng lại nhiều, e rằng là khó nhằn. Bọn họ ai nấy cũng đều mất khá nhiều sức trong trận chiến với thái thản cự viên rồi, chỉ sợ phải tương kế tự kế thôi. Đường Tam nghĩ ra kế sách hay đó là dùng ám khí thay vì dùng vũ hồn mất quá nhiều sức lực. Quả nhiên là đã thành công mỹ mãn, không cần dùng đến vũ hồn mà còn có thể giết được đám tiểu nhân diện Mai Chu này nhiều tới như vậy, khiến đám còn lại hoảng sợ mà rút lui. Trận chiến kết thúc, bọn họ cùng nhau trở về, nơi này không thể ở lại lâu được, có chuyện gì thì vừa đi vừa nói. Tập 30, đi một chặng đường dài cuối cùng đám người cũng đã trở về tới học viện Sử Lai Khắc. Triệu vô cực nhanh chóng báo lại tình hình mấy ngày qua cho viện trưởng nghe. Ngoài ra lão còn được gặp một người, người này chính là sư phụ của đường Tam, Ngọc Tiểu Cương. Có thể gọi hắn là đại sử cũng được. Nghe danh đã lâu, bây giờ lão triệu hắn mới được diện kiến, quả là danh bất hư truyền. Truyền cảnh đến một chân vách núi, đường Tam gặp lại bản thể của chính mình. Chỉ là tất cả những gì hắn gặp phải đều là hư ảnh của quá khứ thôi sau. Hắn liệu có thể trở lại nơi đó nữa không đây? Không phải là hắn đã có quyết định của bản thân rồi sao? Đúng vậy, hắn hiểu rồi, đường Tam hắn đã quyết định sẽ tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn. Hắn sẽ thành lập đường môn ở đại lục này, phát triển nó hưng thịnh như lời hứa với lão Thái Giam. Không ngờ Thái Thản Cự Viên, mặc dù là vua của tinh đấu Sơn Lâm, thì Thiên Thanh Ngưu Mãng là hoàng đế của tinh đấu Sơn Lâm. Có lẽ theo lời của Tiểu Vũ thì tiếng bò khiến cho nó sợ hãi chính là vị hoàng đế Thiên Thanh Ngưu Mãng này. Năm đó có một vị phong hào đô la tự tin rằng bản thân sẽ đánh thắng được Thái Thản cự viên, liền đi vào sâu trong trung tâm khu rừng tìm nó. Không ngờ lại gặp phải thiên thanh ngưu mãng, không những sức mạnh của nó tỏa ra khiến hắn khiếp sợ mà nó còn biết nói tiếng người nữa. Lúc này Thái Thản cự viên chỉ là một đứa trẻ khi đứng kế bên vị hoàng đế này thôi, cũng đủ biết uy lực của nó đáng sợ tới cỡ nào rồi. Lần này đại sứ quyết định ở lại cũng là vì Đường Tam, hắn tin tương lai không xa, đứa trẻ này chắc chắn sẽ vượt qua được cha của nó. Bọn họ cùng nhau ra mắt vị đại sư này, cũng chính là lão sư dạy ở đây. Không ngờ trong lúc này đường Tam lại mất kiểm soát, tám cái chân ở sau lưng bắt đầu mọc ra khiến hắn bị khống chế. Mã Hồng Tuấn xui xẻo bị một trong những chiếc chân kia cứa vào tay khiến cho nọc độc nhanh chóng lan tỏa. Đại sư vội vàng chấn an, dặn đường Tam phải thật bình tĩnh. Hít sâu vào, từ từ điều khiển những chiếc chân này lại như thể đang điều khiển chân tay. Đường Tam quả nhiên thiên tài, vừa hít sâu vừa thực hành đã thành công. Chỉ có điều Mã Hồng Tuấn bị nguy hiểm do nọc độc mà chỉ có hắn mới có thể giải được. Cuối cùng theo lời chỉ dạy của đại sư, lúc đầu hắn run sợ, sợ rằng bản thân sẽ không thể làm được, nhưng cuối cùng nếu còn chần chừ như thế thì e rằng sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng. Độc trong người tên béo đã được rút cạn. Đối Mộc Bạch nói với Đường Tam, có chuyện gì cũng phải nói cho bọn họ biết, bởi vì chúng ta đều là đồng đội mà, không phải sao? Đường Tam mỉm cười rồi gật đầu. Và hôm nay tới đây thôi, chào tạm biệt mọi người.